hàng à, nhập khẩu Âu xin kính chào quý đại lý và quý khách hàng hôm nay à, chúng tôi lại làm video này để giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng một trong những sản phẩm à, được rất nhiều chị em phụ nữ đặc biệt chị em phụ nữ Việt Nam là ưa chuộng và sử dụng đó là cái viên uống tinh dầu hoa anh thảo của Hàn Quốc Evergreen Evergreen Primrose thì đây là một cái hộp này là có 365 viên nhân với cái hàm lượng là 1025 à, mg có 365 viên Đấy. Nên chỗ này là tại sao lại là 2050 mg vì à, một ngày chúng ta sẽ sử dụng khoảng à, người trưởng thành sử dụng khoảng hai viên Đấy sẽ là 2050 mg <clears throat> Thế thì cái sản phẩm này được chiết xuất từ uh, hoa anh thảo Đấy, hay chúng ta còn gọi là tinh dầu hoa anh thảo Để quý vị xem qua cái hình thức của sản phẩm trước đây là cái vỏ hộp còn đây là cái sản phẩm trong cái hộp đấy dạ. đây là mặt trước của sản phẩm chứa 365 viên nan, dạ. đây được niêm phong rất là cẩn thận trong hai viên này thì chứa là 2050 mg tinh dầu anh thảo trong 2050 mg này thì có 240 mg là GLA thì GLA nó là cái axit ờ, gamma đấy axit gamma uh, ờ, linolenic đây là một cái axit béo rất là quan trọng được tìm thấy trong rất nhiều loại cái hạt dầu thực vật như là dầu hoa lưu ly này, dầu hoa anh thảo này Đấy, và được trong đông y người ta sử dụng làm thuốc Đấy. thế thì cái GLA này quý vị nếu mà tra trên ờ, trên trên, trên sách của đông y kể cả tra trên mạng ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng người ta sử dụng nó để điều trị rất nhiều những cái tình trạng à, liên quan đến à, các bệnh lý ví như là sơ cứng bì hệ thống này, vẩy nến hoặc là bị tràn hoặc là thấp khớp hoặc là polyp hoàng miệng là cholesterol trong máu cao này hoặc là một số những bệnh liên quan đến máu như bệnh vỡ máu bệnh tim mạch hội chứng chuyển hóa hoặc là đau do biến chứng thần kinh đái tháo đường hoặc là rối loạn tăng động giảm chú ý chẳng hạn thì người ta cũng sử dụng rất nhiều gọi là này phụ nữ ờ, sau sinh có một số chị em bị trầm cảm chẳng hạn những chứng mệt mỏi và thần kinh người ta cũng sử dụng cái này để điều trị hoặc là những cái bệnh như liên quan đến viêm viêm mũi dị ứng như là viêm mũi do phấn hoa này thì người ta cũng sử dụng cái GLA này điều trị Đấy, đặc biệt là trong phòng chống ung thư hoặc hỗ trợ những bệnh nhân ung thư ờ, các tuyến như tuyến giáp tuyến vú thì GLA này có thể hỗ trợ cho cái điều trị nhanh hơn có nghĩa là tương tác với thuốc để mà mà, mà, mà tăng tăng cái cái hiệu quả sử dụng thuốc dạ. thế thì về cái viên uống ờ, tinh dầu hoa anh thảo này thì có lẽ là cũng cũng cũng khá nhiều nếu chị em đã sử dụng rồi hạn dạ, thì biết cái công dụng của nó nhưng có một số chị em thì nếu mà lần đầu tiên mà Ờ, tham khảo thì xin có thể hàng nhập khẩu xin có thể giới thiệu ờ, những công dụng của nó như sau yeah. Dạ. thì đầu tiên phải giới thiệu về cái hoa anh thảo này đã yeah. Dạ, thì nếu quý vị tra trên mạng rất là nhiều rất là dễ hiểu thôi cái dầu hoa anh thảo được chiết xuất từ cái hạt của cây anh thảo thì cái dầu hoa anh thảo này nó chứa những cái axit béo thiết yếu góp phần hình thành những cái màng tế bào mà cung cấp những cái hormone những cái chất như tương tự như hormone cần thiết cho cơ thể những cái tinh dầu hoa anh thảo này nó cũng chứa cái axit béo như là omega 6 chẳng hạn này Đấy, thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc duy trì và phát triển những chức năng của não tăng trưởng và phát triển bình thường của cơ thể đấy yeah. Dạ. thế ngoài ra thì dầu hoa anh thảo này có rất nhiều những cái cái chất nó có khả năng trị bệnh như GLA là một trong ví dụ nó vừa tôi vừa nêu xong đấy nó làm dịu những cơn đau liên quan đến những cái chứng như là chứng tiền mãn kinh này hoặc là những cái giảm kích thích giảm những cái kích ứng đấy, và những bệnh liên quan đến da chẳng hạn tuy nhiên đấy là cái cái cái, cái sơ lược còn lại là cái phần chuyên sâu mà chị em phụ nữ Việt Nam hay sử dụng ấy yeah. Dạ. thì là chúng ta hay sử dụng cái này yeah, dạ, liên quan đến à, chúng ta hay gọi nó là cái sản phẩm cho nội tiết tố nữ nghĩa là hỗ trợ cho chúng ta là duy trì cái thanh xuân đấy thế thì những chị em những tuổi tiền mãn kinh chẳng hạn trong và trong giai đoạn mãn kinh dạ, thì cái việc sử dụng bổ sung cái sản phẩm viên tinh dầu khoanh thảo này thì nó giúp cho chị em là là trải qua cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh nó rất là nhẹ nhàng chậm rãi dễ thích ứng yeah. Dạ. và những chị em ờ, không nhất thiết về tiền mãn kinh đâu rất nhiều chị em chỉ sau 25 tuổi 25 thôi thì bắt đầu là các tình trạng liên quan nội tiết ấy, nó đã có những vấn đề nhất định dạ. ví dụ như là những biểu hiện liên quan nội tiết rất là rõ nhiều chị em thường gặp như là tình trạng khô hạn này hoặc dễ căng thẳng này, bốc hỏa này rồi rụng tóc tóc khô này rồi da xấu vân vân đấy dạ. đều gắn với câu chuyện nội tiết hết thì cái tinh dầu hoa anh thảo này nó giúp cho cái cái, cái, cái, cái nội tiết của chị em à, nó hoạt động một cách là chân chu yeah. thế thì những cái biểu hiện mà nội tiết mà thường gặp nhất thì chị em thường thấy hạn ví dụ như là trong cái chu kỳ kinh nguyệt chẳng hạn dạ, thì không đều như mất kinh kinh thưa, rong kinh này hoặc là ngực căng hoặc là ví dụ như là ngực không phát triển chẳng hạn thì đấy nó liên quan ảnh hưởng nội tiết dạ, rối loạn nội tiết phụ nữ tiền mãn kinh thì vừa nói xong rồi Đấy, thì khi mà phụ nữ độ tuổi tiền mãn kinh thì cái lượng nó à, à, thiếu hụt khá là nhiều những cái cái cái cái cái, cái vi chất thì nó giảm ra gây ra những cái loại dạng rối loạn rối loạn nội tiết bốc hỏa này rồi hồ hộp xuất hiện những cái, cái, rối loạn thần kinh như là mất ngủ chẳng hạn Đấy, hoặc là trầm cảm rối loạn chuyển hóa vân vân yeah. thì đều gắn với câu chuyện của nội tiết hết Đấy, hoặc là những chị em mà ở à, tuổi sau 30 thì thấy xuất hiện rất rõ đặc biệt là những chị em sau sinh yeah. kể cả không những rất thiết sau sinh bắt đầu là sinh thôi thì những hiện tượng như là nám này Đấy, nám này rồi béo phì này rồi mồi này vân vân đặc biệt là trình trạng nám da thì hầu như là chị em nào liên quan đến song sinh thì cũng đều có ảnh hưởng ít nhiều Đấy. Hoặc là một số những cái biểu hiện như là rất là rõ rệt như là hàm giảm cái ham muốn tình dục Đấy. rối loạn nội tiết khiến cho bạn giảm cái, cái, cái, cái, cái, cái tình trạng ham muốn Đấy. thế thì à, những loại đấy hạn thì chúng ta có thể sử dụng cái tinh dầu hoa anh thảo này thì rất là cần thiết rất là hợp lý yeah. Dạ cho nên là mọi người hay gọi tắt gọi nôm na đó là cái, cái viên uống để hỗ trợ nội tiết hoặc là viên uống nội tiết nữ là chính là, là cái, cái cái sản phẩm này thì trên thị trường là có rất nhiều loại khác nhau thì đây là một trong sản phẩm nó có thể nói là được à, chị em phụ nữ à, ra trong vài năm gần đây là rất là ưa chuộng hình thức nó cũng đẹp sản phẩm chất lượng nó cũng tốt chị em phụ nữ dùng thấy hiệu quả nó khá cao thế thì bản thân ờ, trong cái ờ, sản phẩm này thì nó có có có rất nhiều công dụng khác nhau nhưng mà những công dụng mà cơ bản thì vừa nêu xong nhưng ngoài ra còn một số công dụng khác nữa như là ờ, khi mà sử dụng cái này chị em thấy rằng cái cái, cái tình trạng như là tình trạng đau ngực này chu kỳ kinh nguyệt đấy thì có thể nói là nó nó giảm một cách nó có thể tương đối rõ rệt sau khi sử dụng khoảng 15 viên thì chị em thấy rằng là cái ngay ở cái cái cái, cái chu kỳ cái tháng đầu tiên ấy, mà sử dụng khoảng tầm sau 15 viên thì chúng ta đã thấy cái hiện tượng đó nó giảm nó khá là nhiều và những bệnh những những bệnh liên quan đến tràm đấy thì thấy hiện tượng là nó cũng cũng cũng cũng bay tràm đi tương đối nhiều luôn yeah. à, những đau nhức xương khớp đấy. đau nhức xương khớp làm đẹp hội chứng tiền mãn kinh tăng động bốc hỏa loãng xương yeah. thì cái sử dụng tinh dầu hoa anh thảo này có thể nó rất là tốt à, chi tiết hướng dẫn sử dụng thì à, chúng tôi có ờ, đính kèm theo video này Thế ngoài ra thì quý vị có thể tra trên website của hàng nhập khẩu Âu yeah. Dạ. thì trên website của hàng nhập khẩu Âu thì đây cái mã hàng này nó là cái mã hàng TPCN 6238 Đấy, thì quý vị có thể vào ờ, website hàng nhập khẩu Âu.vn hoặc là sâm nấm linh chi.vn dạ, thì tìm cái mã hàng là TPCN 6238 thì quý vị có thể xem chi tiết hơn về hướng dẫn sử dụng của nó cũng như là các thành phần của nó trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều cái sản phẩm ờ, tương tự có nhiều nhà phân phối khác nhau thì ờ, đây là một trong sản phẩm ờ, chính hãng được hàng nhập khẩu của Âu là phân phối xỉ à, toàn quốc một lần nữa xin giới thiệu video này đến quý vị và giới thiệu sản phẩm này quý vị muốn tìm mua sản phẩm này thì xin vui lòng vào website của hàng nhập khẩu Âu hoặc là liên hệ với số hotline kho hàng của hàng nhập khẩu Âu số điện thoại và số Zalo là 098 679 8008 Đã, tôi xin nhắc lại là 098 679 8008 yeah, đấy vừa là số hotline vừa là số ờ, Zalo dạ. Dạ, hàng nhập khẩu sẽ phục vụ quý vị một cách ờ, chú đáo yeah. Dạ. một lần nữa xin ờ, cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe xin gặp lại ở những video sau xin trân trọng cảm ơn